À, xin chào mọi người nha hôm nay em xin làm video hướng dẫn về cách mình up một cái video lên YouTube làm sao mà để đạt được chế độ chuẩn SEO ha rồi bây giờ à, em đã có một cái video sẵn video sẵn hôm qua làm ở đây đâu rồi ta à, đây video đây ha giả sử như đây là có một cái video về giới thiệu về tai nghe ha đây rồi đấy là một cái video về giới thiệu về cái tai nghe ha để up một cái video lên youtube mà đạt chuẩn SEO đầu tiên là có hai gọi là có um, phải qua hai bước bước thứ nhất á, là cell gọi là cell on page tức là cell ở chế độ ở phía dưới à, tập thô thứ hai là chế độ thứ hai là cell ở chế độ online thế trước hết là em sẽ xéo một cái tập thô ví dụ bây giờ em muốn xéo cái um, tai nghe cái này là tai nghe cổng USB ha thì đầu tiên là mình phải đặt cái tên này theo cách như sau à, tái là cách nghe nè rồi cách ra cổng USB đó rồi tiếp tục là tai nghe cổng USB rồi à, tai phone cổng USB đó đây đó là tai nghe cổng USB tai phone cổng USB rồi sau đó là mình uh, lấy cái tên này copy cái tên này mình nhấn chuột phải lên video chọn dòng cuối cùng chọn cái mục đi tai trong mục tai tô mình phát cái này vào đây subject chọn cái này vào đây luôn cái này mình chọn 5 sao còn cái mục thẻ tạng này á thì mình có dán luôn cái này luôn cũng được ha một comment cũng vậy ở đây sẽ có một hai ba bốn năm mục ha cái mục tạng này thì mình có thể thêm nhiều hơn ha ví dụ như um, tại phone um, có mic cổng u s b chẳng hạn thêm một vài cái cái, cái thẻ tàng trong này nữa ha thôi mình chỉ làm vậy là cũng được rồi cái này là gọi xéo tập thô ha sau khi theo tập số này xong của cái video này xong thì mình lúc đó mình sẽ tải lên kênh của mình ha đây tải lên xuất video tại phone đây đó ok <laughs> ở đây mình có thể đặt tiêu đề đồ luôn cũng được nhưng mà tí là mình làm sau ha mình chọn tiếp tục đây tiếp tục luôn và thông thường thì mình đặt ở chế độ không công khai sau đó mình chỉnh sửa xong mình chuyển sang chế độ công khai ha mình lưu lại thì đấy là quá trình nó sẽ tải lên ha nó sẽ tải lên cái này sau khi nó tải lên xong rồi á thì mình sẽ làm một cái hình thùng neo giống như những cái video dưới này đây cái hình thùng neo này thì mình sẽ à, mở Photoshop mình sẽ làm một cái hình thùng neo kích thước như sau là độ phân giải là 1920 x 1080 đơn vị là pixel ha chuẩn màu là rBL có r đó là như vậy ok nhớ vào chọn đúng kích thước như vậy ha sau khi chọn xong thì mình cùng lấy cái hình của cái tái phốn ha đây mình hay tái phốn ha rồi đây mình lấy một cái hình telephone mình tải về ha download đây Nó tải về đâu rồi ta trong mục ờ, dữ liệu thành tại phone đây ok rồi mình lấy cái hình tay phone à, mình vừa tải về đây mình chuyển đây ha sau đó mình muốn đánh cái chữ gì của mình mình đánh vào đây ha bên này mình đánh cái chữ chữ gì chẳng hạn ví dụ như à, tai nghe còn USB chẳng hạn ha à, giả sử như vậy đi ha sau đó mình lưu cái hình ảnh này lại file cls chọn cái này là jpg sau đó mình đặt cái tên giống như cái tên của cái video lúc này mình luôn ha đây xem lại ok sau đó mình vào cái mục lúc này vừa mình à, đạt ra đây mình cũng nhấn chuột phải chọn dòng cuối cùng và mình chọn mục đi tai trong này mình cùng dán cái từ khóa lúc này vào trong này đó ok là như vậy cái kia cũng đạt chuẩn xéo rồi ha rồi sau khi mình tải xong mình vào mình mục chỉnh sửa trong mục chỉnh sửa này có cái mục là tải hình thu nhỏ lên đây là ở đây ha à. thì mình lấy cái hình lúc này mình vừa tải xong á vừa làm xong á là hình này ok đó bấm được lưu lại thì có nghĩa là mình tạo được một cái hình thùng neo chuẩn xéo ha đây mình sẽ xem cái video của mình ha đó sau khi mình chỉnh xong đây cái video của mình nha tai nghe còn nó nó cũng giống như vậy luôn thì về cái từ khóa này của mình cũng sẽ như vậy luôn cái tiêu đề rồi là cái à, video và cái hình thùng neo cùng một cái tiêu đề cùng một cái từ khóa giống hết nhau thì như vậy cái à, cái video của mình tung ung lên mới chuẩn sao ha